ok xin chào bạn ở channel mình nha mình là Jackie đây hôm nay mình sẽ nhân chơi combo magma thì tất nhiên là combo mình sẽ xả khác <laughs> à này được bạn cho mà à, này nó có cái mình có thể combo được thì mình sẽ quay combo trái đất v2 đất v2 chứ không phải magma mình nói lộn khi mình uh, combo là mình sẽ không sang multi bình thường nữa vì giờ chẳng ai sang cả giờ mình sẽ solo với bạn mình đó ừ. ông đội kia rồi à? the alley. One. đây bb hơi mình hơi gà nha bà mình hơi gà bb muchi thì được chứ đắt mình hơi gà mới tập combo nữa mẹ dính tao xíu rồi ngấm mà <laughs> trời ơi bb này bắt ờ, tập combo và đánh toàn good Oh my god! What? <laughs> no. Má mình combo lỏ thật chứ À chứ có Sugita nữa à. à, à này có Sugita và nhưng mà có cái chưa full Trời ơi nó full ngon rồi quá ờ. đánh nhầm nút nữa quá ố lát chưa xe à lát chưa xe à what the rồi thua nữa à trời ơi à, mình ờ, nên lấy tập thở rồi à? Ôi mém giết được rồi à. ông đã, đã, nếu đây là Axel Muji á mình tháng nãy giờ đó không Con né ba được nè, né ba được nè. Né ba được nè. Ui, ờ, sắp ngấm luôn à. rồi xong thua nữa rồi em biết thắng rồi cày té nhờ cái video này mình sẽ solo trong Samuti nữa bạn vì gà này à, mình hơi phế chứ Samuti ở đó là mình phải chuẩn bị thêm tập thỏ nè xui cái tập vun chiêu á mới chơi được sao không ok mép mới hắn ơi trời ơi mép mẹ mép giết người mà con vua đắt này bạn thì thấy hơi cay á